cùng đã hoàn thành các bạn ơi các bạn đây là tác phẩm của anh em mình các bạn rửa tay rửa chân sạch sẽ rồi phải không dứt dạ. này các bạn mời các bạn với anh em mình nha mời mọi người mọi người ừ. đỉnh chưa đỉnh chưa mời mời mời mời mọi người nha mọi người nhỏ hấp lắm ngon quá các bạn Đâu ơi, vô nè còn bằng calamen đúng mắt ta chết chuyện cũng khác sao trải nghiệm sao em quá ngon này quá ngon luôn mọi người ơi cũng như KFC nha các bạn đâu khác gì xe đâu các bạn mùa này là mùa dịch bệnh mấy anh em mình không có đi ra ngoài quán ăn được các bạn hôm qua thèm mà mà đi ra ngoài ta đâu có bán đâu mùa dịch bệnh này mà vô đây gần làm cáp xe ăn là ok luôn các bạn ạ à, quá ngon các bạn ơi quá hấp dẫn luôn đây còn cái này là người ta gọi là cái giác nồi nha các bạn đó có hình mặt cười luôn nè các bạn <laughs> quá ngon quá hấp dẫn mời các bạn ăn với anh em mình nha đây là chấm dịch nha các bạn mùa dịch này chỉ có vô đây là vậy là an toàn mày mấy con đi lắc mấy con đi về ngủ rồi ờ, lắc nó bia uống mày nếu thì cá cho mày lắc luôn <laughs> ăn các bạn mời các bạn ăn với em mình nhé bỏ đá dùng đá mình con nè đây gần nhất đi đi mày đâu rồi thì bỏ bia vô đá uống không có uống không uống không bỏ quan bạn nghĩ nói chuyện luôn mà <laughs> mặt đỏ bừng mà ngầu lúc lúc bắt đầu nghĩ nói chuyện luôn đúng mà nghĩ nói chuyện luôn nó để bụng ăn cho ăn làm cháo nó thôi để bụng để cho các bạn ăn thấy cái này nhá anh ta tính mua nữa đó mà thôi không mua nữa à mà cười dễ đẹp thế bà quá giờ quá trời rồi, hết nổi rồi nhiều quá hết nổi rồi anh em mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại trong các bạn clip tiếp theo giờ <laughs> bye bye đây là hiện trường tụi nó ăn xong rồi nó nằm tại chỗ luôn nè các bạn